À vâng, Lô Khung Hà xin được kính chào tất cả quý vị khán giả đã một lần nữa quay trở lại với video ngày hôm nay nhé. Video của buổi tối ngày 19 tháng 12 năm 2020 Thì à, cũng như thường lệ thôi Vẫn là tôi, AD Hoàng Hải, tới từ đội ngũ Lô Khung Hoàng Hải Xin được gửi tới tất cả quý vị khán giả cùng tất cả anh em Một lời chào, một lời chúc thân thương nhất nhé Chúc cho tất cả mọi người luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn luôn gặp nhiều thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày và những anh em nào đang xem video này của kênh Lô Không hoang Hải cảm thấy yêu quỷ kênh thì hãy giúp kênh để lại cánh một lượt like video cũng như là một lượt đăng ký cánh để ủng hộ Lô Không hoang Hải cũng như đội ngũ xoay câu chột sổ của Lô Không hoang Hải nhé. Đấy, thì những cái tình cảm của anh em là cái nguồn động lực lớn lao nhất của lô không hoang hải để có thể phát triển hơn tự tin hơn với những cái đường cầu với những cái phân tích và những con số đẳng cấp nhất nhé đấy những cái à, lượt lái những cái lượt đăng ký của mọi người là cái à, nguồn tự tin lớn lao nhất mà đội ngũ xoái câu lô khung Hoàng Hải muốn bóng muốn nhận được từ anh em nhé. Vâng, còn à, bây giờ thì à, Hoàng Hải sẽ quay trở lại với cái bảng mở thưởng của chúng ta của chủ số miền Bắc. Mở thưởng ra ngày hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2020 anh em ạ. Thì ngày hôm nay ở trên Zalo VIP của kênh lô khung Hoàng Hải thì đã chiến thắng tương bưng rực lửa con độc thủ lô 61 rồi đúng không ạ? Thế nhưng anh em nào ngày hôm nay chiến thắng được con 61 ở trên Zalo VIP của lô khung Hoàng Hải thì có thể là comment cũng như là like video để ủng hộ kênh nhá để cùng chung vui với kênh lúc hung qua ngày ạ <coughs> còn à, bây giờ thì mình cũng sẽ điểm sớ lại cái kết quả của sổ sổ miền Bắc của chúng ta ngày hôm nay đầu tiên ở giải đặc biệt của chúng ta nhá. ở giải đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay này có bộ dạng 203 70 độc thủ đề của chúng ta là 70 anh em nhá. đề chạm 7 chạm 0 tổng 7 và càng 3 cho anh em đấy thì một lần nữa xin chúc mừng những anh chị nào mà ngày hôm nay đã chiến thắng được con độc thủ đề 70 ngày hôm nay của sổ số miền Bắc nhé. Con tới với những cái đầu sổ lô tô ngày hôm nay này. Từ đầu không tới đầu chỉ của chúng ta, đúng ạ? Thì đã có đầu tạm là cắm hoàn toàn rồi đúng ạ? Và câu lô hai nhảy của chúng ta thì ngày hôm nay cũng khá là nhiều, đúng không ạ? Đấy, con 13 hai nhảy này. Con 24 hai nhảy đúng không ạ? Con 45 hai nháy và tiếp tục là con 57 hai nháy. Đấy thì ngày hôm nay có bốn đường cầu là hãy nhảy cho anh em còn tới với những cái đường cầu lô rơi của chúng ta thì ngày hôm nay này ở đường cầu đâu ở đường cầu đâu không của chúng ta có con 07 lô rơi là ngày hôm qua rơi 07 đấy ngày hôm nay rơi lại 07 này ở đường cầu đâu một đấy ngày hôm qua con 13 17 thì ngày hôm nay rơi lại cả cặp anh em ạ đấy cả cặp 13 17 ngày hôm nay đã ra ba nhảy cho anh em ở đường cầu đâu một tiếp tục là ở đường cầu đâu ba của chúng ta ngày hôm qua là còn 31, 34 và 37 thì ngày hôm nay giá đều cả ba con luôn anh em nhá. Giá cả 34, 31 và 37. Đấy, chỉ có bổ sung thêm con 36 thôi đúng không ạ? Ở đường cao đầu 4 của chúng ta là con 45 đúng không ạ? Ngày hôm qua 45 đạt ra thì ngày hôm nay tiếp tục rơi lại lỗ lại cho anh em hai lô 45. Và ở đường cao đầu 5 là ở đường cao đầu 6 của chúng ta thì ngày hôm qua đã lỗ con 61 thì ngày hôm nay tiếp tục lộ tiệm cho anh em con 61 và ở đây là ở đường cao đầu 6 còn đường cao đầu 7 và đầu 8 đầu 9 thì ngày hôm nay cũng có lỗ rơi lại thì ngày hôm nay với cái tỷ lệ lỗ hai nháy và tỷ lệ lỗ rơi lại cũng khá là nhiều thì không biết anh em như thế nào rồi ạ đúng không ạ không biết là anh em đã vào bờ được cách ok nhất chưa còn à, đối với lỗ không hoàng hải thì ngày hôm nay ở trên zalo thì cũng đã từng bừng rực lửa đấy là con 61 còn đổi với ở trên video của chúng ta này Đấy, mình sẽ kiểm sớ lại cái kết quả ở trên video ngày hôm qua đúng không ạ? Rồi. Ở trên video ngày hôm qua thì là chốt cho anh em đọc thủ lỗ 85 con 58 và cặp sóng thủ lỗ 1881 D chạm 408 đúng không ạ? Lỗ khung 3 ngày, đấy là cặp 1221. Thì ngày hôm nay chúng ta ở trên video của chúng ta cũng là rất là tương bừng rực lửa. Đấy, chiến thắng con 58 và giải G7 cho anh em đúng không ạ? ok chưa còn 58 thì anh em nào ngày hôm nay tham khảo được con 58 thì cũng uh, ờ, xin chúc mừng nhá còn vâng, rất là tiếc là ở cặp sáng thủ lỗ là 1881 và chạm D và dàn D của chúng ta thì cũng không được may mắn chưa được chuyển thẳng được cho anh em để anh em có thể kiểm được lý cà phê cà pháo ngay. để mà anh em có thể kiểm được cái niềm vui của ngày hôm nay nhưng mà dù sao cũng đã có tức bưng rực lửa cho anh em còn 58 rồi đúng không ạ còn ở câu lô khung 3 ngay. đấy là ngày 18, 19 và 20 thì qua hai ngày 18 và ngày hôm nay là ngày 19 thì cặp 12, 21 của Chúa xuất hiện cho anh em và hy vọng ngày mai là ngày chốt hà của nó ngày cuối cùng đấy lô nuôi cuối cùng cho ngày mai ngày 20 thì anh em nào đang nuôi cặp 12, 21 này thì ngày mai có thể tự tin mạnh tay vào thêm một chút nữa cùng với lô khung hoàng hải của chúng tôi nhé đúng không ạ khẳng định ngày mai sẽ tự tin cho anh em cặp 12, 21 này sẽ lô một cách tưng bừng rực lửa nhất anh em nhé đúng không ạ và bây giờ thì à, không làm mất nhiều thời gian của anh em được Hoàng Hải sẽ quay trở lại để phân tích và đưa lên cho anh em những cái nhận định, những con số để anh em cùng tham khảo cho ngày mai Ngày 19 tháng 12 năm 2020 nhé Đấy, thì à, ngày mai ở đâu một của chúng, ở đâu khấu của chúng ta thì anh em là trông máu thì có thể là tham khảo để là con lô tô 01 và 02 cho mà ngày mai ở đường cao đầu không con tởn với đứng cao đầu một thì anh em có thể tham khảo con 14 và 15 nhé. Đấy, cao lỗ kẹp của chúng ta con 14 và 15. Con ở đứng cao đầu 2 thì con 21 này, con 21 thì khá là đẹp và nằm trong cái diện lỗ nuôi khung ngày cuối thì ngày mai cũng rất là ok cho anh em. Đấy là con 21 và con 25. Đấy, con lô tô 25 cho anh em cho ngày mai. Đấy, nhịp của nó này là 4 ngày cũng rất là ok cho anh em. Anh em trông máu thì có thể tự tin nhé ở ừ, đường cao đầu bá là con 32 và 39 cũng rất là ok cho anh em nhé anh em trông mẫu đường cao đầu bá thì cũng tự tin cho mình và ở đường cao đầu 4 là con 41 và 49 đúng không ạ 41 và 49 anh em cũng có thể tham khảo để cân nhắc vào tiền 50 ngàn vui văn nghề nhé ở đường cao đầu 5 là con 51 và 56 còn 51 và 56 cho ngày mai đấy cũng rất là ok còn 56 chúng ta cũng rất là đẹp này nhá ở đường cao đầu 6 là con 63 64 đấy ở đường cao đầu 7 là con 71 và 76 đấy, ở đường cao đầu 7 này thì cũng rất là tự tin cho anh em rồi đấy còn ở đường cao đầu 8 là con 81 82 và cuối cùng ở đường cao đầu 9 anh em có thể tham khảo đấy là con 96 và 90 bậc 96 và 98 cho ngày mai nhé đây là những cái phân tích những con số mà Hoàng Hải đã à, đưa lên chia sẻ lên cho anh em cùng tham khảo những anh em nào trúng máu thì có thể cân nhắc vào tiền 50.000 vui văn nghề cho đại bia hơi anh em nhé còn à, bây giờ thì Hoàng Hải sẽ đưa lên cho anh em cái bảng trộn sổ cho ngày mai Ngày à, 20 tháng 12 năm 2020 Kết quả dự đoán ngày 20 tháng 12 năm 2020 Đúng không ạ? Độc thủ lô ở ừ, độc thủ lô của chúng ta Đấy là Hoàng Hải sẽ đưa lên cho anh em tham khảo con 25 Sáng thủ lô là cặp 1441 Chạm đây của chúng ta là chạm 6 và chạm 8 đúng không ạ? Và Hà Giang 12 sổ cho anh em đấy là cặp 6886, 10661, 3663 10881, 3883 và 989, 9889. Tiếp tục lô khung 3 ngày của chúng ta ngày cuối là cặp 1221 cho ngày 20 tháng 12 năm 2020. Thì hy vọng anh em đang nuôi hai ngày rồi thì ngày mai có thể tự tin mạnh tay cho mình được cặp 1221 này ạ. À. Còn đây là những con số mà Hoàng Hải cũng như là đội ngũ soi cao đội ngũ chỗ số đưa lên cho anh em tham khảo. Anh em cân nhắc kỳ lưỡng cho mình. Với những con số ở trên video chỉ là màn tính chất tham khảo anh em nhé. Đấy, còn anh em nào mà cần những số chuẩn chơi to đánh lớn vào bơ lấy tiền trả nợ trả nân đấy uy tín chất lượng cho anh em những con số đẳng cấp chuẩn chỉ những cái đường cầu kín những cái đường cầu ăn thông cầu lô hai nháy tất cả nằm ở trong cái zalo này của cánh cho cầu miền nam tạm <coughs> cánh lô không hoang hải của chúng tôi đúng không ạ tất cả nằm ở trong cái sổ zalo này thì anh em tin tưởng thì có thể tham khảo uh, liên hệ qua sổ zalo này để được hỗ trợ những con số đẳng cấp chuẩn chỉ cho anh cho anh em và hỗ trợ cho anh em phí 6 giờ quay hoàn toàn này em nhé đấy anh em mà đã chơi lô đề mà chơi theo cảm tình thì không nên anh em nhé anh em chơi mà để kiểm gào cơm mạo gào tiên kiểm vốn để làm ăn mà chơi theo cảm tính thì không nên anh em ạ anh em chơi theo cảm tính thì chỉ cũng chơi vui văn nghệ cho đã bể hơi thôi và anh em nào thật sự muốn kiểm ăn từ lô đề thì cân nhắc kỹ lưỡng cho mình và tốt nhất là hãy tìm được một người thật sự tin tưởng thật sự uy tín để có thể là đi đường dài với nhau và ở đâu không xa ở đấy chính là Zalo của cánh lô khung hàng hải của chúng tôi với một đội ngũ chuyên nghiệp đẳng cấp và uy tín cho anh em qua số Zalo 0347 135 756 anh em nhé và uy tín hỗ trợ cho anh em phí sáu giờ quay hoàn toàn và hy vọng những anh em nào thật sự chơi to đánh lớn thật sự uy tín và thật sự cần những số chuẩn thì hãy liên hệ quá để nhận những số đẳng cấp nhất nhé còn bây giờ Hoàng Hải xin tạm ngưng video tại đấy ạ và một lần nữa xin chúc cho tất cả anh em cùng với gia đình của mình còn một buổi tối thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc và thật là nhiều niềm vui nhá. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại vào chiều ngày mai ạ.